Trời ơi Cái này là nước chấm của chân gà xả tác nha mọi người Sốt thái thì mình sẽ Mình sẽ ai sao trời ơi Cái nước nước chấm của nó nhìn cũng hấp dẫn nữa chứ Mời mọi người nha uhm. Hi, mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha thì hôm nay hai mẹ con mình sẽ ăn trưa mình thì ăn đơn giản thôi mình ăn à, chân gà xả tắc ờ, rút xương và chân gà xả tắc sốt thái và đồ ăn của Peter đồ ăn của Peter sẽ gồm uh, nuôi mè đen ờ, xào trứng với tỏi ờ, cái này là táo hấp cà rốt hấp cà rốt baby hấp uh, ổ qua hấp cái này là lần đầu tiên Peter ăn ổ qua luôn mọi người và tráng miệng là bưởi nha đó nhìn hấp dẫn quá trời luôn đó, của Peter đây mình sẽ cho Peter tập dùng nĩa luôn nhưng mà mình nghĩ là Peter sẽ chơi thôi chứ không có có ăn đâu <clears throat> nó đói lắm rồi nó la làng luôn á Peter đói lắm <laughs> Peter la làng đó mọi người thì mình á mình sẽ uống cùng với lại à, sữa gạo nha mọi người bây giờ mình sẽ uống một miếng sữa gạo trước Ừ, mọi người ơi lý do vì sao á mà mình không có bỏ cái này ra ngoài đĩa là mình để nguyên như vậy luôn tại vì nó có hai loại một loại là chân gà xả tắc sốt thái và một loại là chân gà rút xương xả tắc thì cái này á là mình à, mình mua hai hai nơi hai chỗ khác nhau và nó có hai loại nước chấm khác nhau luôn thì mình để giới thiệu với mọi người rồi mình sẽ đổ ra dĩa sau nha <clears throat> chân gà xả tắc rút xương á thì mình mua mình mua tới 50 ngàn một hộp lận mọi người thấy không đây đây là nước chấm của nó nè đây là 50 ngàn một hộp mình mua ở gần nhà mình á trên đường đi á mà cái hộp này nó sẽ nhỏ hơn trên gà số Thái nhưng mà trên gà số Thái á là chỉ có 40 ngàn một hộp thôi mà cái này tới 50 ngàn lận nhưng là trên gà rút xương thì tiền nào của nấy thôi còn cái này là à, chân gà xả đắt số Thái 40 ngàn Bây giờ mình sẽ ăn thử coi xem 40 ờ, ngàn với 50 ngàn vị nó khác nhau chỗ nào nha Peter nó dục luôn cái nịa rồi Bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người coi nha Thì đầu tiên á mình sẽ mở mở cái hũ chân gà xả tắc trước Mình bỏ cái này sang một bên Trời ơi mùi thơm mọi người ơi Đây Đây là chân gà xả tắc Rút xương nha mọi người Nó cho mình hai một cái châm nè Đó Không có miếng xương nào luôn Trung rinh trung rinh nung nín nung nín Thì cái này là mình Mình thấy ở đây là Có xả, có lá chanh Có ớt Và Cóc nha mọi người mình không thấy mình không thấy xoài đâu một miếng cóc to đùng luôn rồi xả lá chanh đồ đầy đủ luôn rồi bây giờ còn đây là nước chấm của nó nè mọi người bây giờ mình sẽ mở tới chân gà sốt thái oh, trình bày rất là đẹp luôn mọi người ơi trang trí rất là hấp dẫn luôn bỏ lá chanh lên trên xong rồi à, có xoài có tắc nè xoài tắc xả đâu rồi mình tìm một miếng chân gà cho mọi người xem cái này là chân gà bình thường thôi cái này chân gà bình thường mọi người ơi không phải chân gà rút, thư, rút xương đâu chân gà có xương mà nhìn cũng hấp dẫn nha bây giờ mình sẽ ăn thử hai cái vị này xem nó như thế nào nha mọi người ăn cùng với mình nha bây giờ á mình sẽ đổ ra mình có chuẩn bị một cái dĩa ở đây À, bây giờ mình có chuẩn bị một cái dĩa ở đây nè mọi người mình sẽ đổ nó ra mình sẽ đổ chân gà xả tắc một bên và chân gà rút xương một bên nha mọi người rồi cái này nhiều nước quá mình sợ nó tràn ra nhà luôn wow. Ờ. nhìn ngon hấp dẫn không mọi người ha cái đó mình đổ trên kẹo sẽ tắt một bên nữa sẽ nhiều nước lắm bây giờ mình sẽ đổ cái nước này bớt lại đi không nó sẽ tràn ra những chiếc chân gà núng nín núng nín rồi mình sẽ đổ chân gà sẽ bắt một bên nha mọi người ơi ở đây mình chỉ có hai cái kim châm thôi mình không có mang đũa mang thịt ở đây nhìn ngon quá mọi người ơi chân gà sốt thái ôi rớt một cái rồi <laughs> Ôi, một chiếc video ăn uống thật là cồng cành ừ. <clears throat> Cái này mình thấy người ta bán ở ngoài đường á mọi người Nhìn hấp dẫn quá à, mình muốn mua về ăn thử Mình uh, có Peter rồi mình phải nấu cơm cho nó ăn, mình phải nấu đồ ăn cho nó ăn á Cũng không có nhiều thời gian đó mọi người Nên là thèm trên gà xả tắt lắm Thấy người ta bán là mua về ăn thử liền Làm video cho mọi người coi liền trời ơi nhiều lắm chân gà stack sốt thái nhiều lắm luôn mình nghĩ là nó rẻ là tại vì chân gà sốt thái này không có rút xương á mọi người nên là nó rẻ hơn nhiều quá nhiều lắm luôn á ăn này cực lắm ăn mà chân gà mà có xương là cực lắm Peter ăn bưởi Rút cái miếng sốt lên Quá trời là chân gà luôn <laughs> Ăn không hết luôn mọi người ơi Nhiều quá Rồi xong Đã xong một hộp chân gà sốt thái Ôi nhìn hấp dẫn quá Peter là đang à, tập trung ăn Bởi vì nó đói lắm rồi Đó, Mình sẽ làm một chiếc Mọi người ơi bây giờ mình chụp một tấm hình thumbnail nha Ừ, ừ, ngon quá ta ơi rồi mọi người ơi bây giờ mình sẽ mời mọi người một miếng chân gà một miếng chân gà rút xương xả tắc nha sốt thái thì mình sẽ ăn sau là nước chấm của chân gà xả tác nha mọi người sốt thái thì mình sẽ mình sẽ ấy sao trời ơi cái nước nước chấm của nó nhìn cũng hấp dẫn nữa chứ mời mọi người nha ừ. giòn quá luôn Ngon lắm mọi người Cay Vị rất là vừa luôn á <coughs> Mình không nghĩ là gần nhà mình lại bán Chân gà sợ tắc họ làm ngon đó bạn Bây giờ mình sẽ thử một miếng chân gà sốt thái nha Chân gà sốt thái thì mình phải cầm tay rồi Tại vì nó có xương mọi người chân gà sốt thái này mình sẽ chấm với cái nước sốt của nó nước sốt của nó nhìn có vẻ hấp dẫn hơn là cái nước sốt uh, của xã tắc sốt thái nè đỏ hơn đó nhìn quá là ngon luôn mình thì mình thích chấm đậm á mọi người cái này thì nó cay hơn mọi người cay hơn nhưng mà chân gà nó dai hơn cái chân gà mà rút xương này nó mềm hơn mọi người nó giòn nha nhưng mà nó mềm hơn còn cái này dai quá cũng giòn mà dai quá mọi người nước sốt thì ngon nha nước sốt của sốt Thái ngon hơn nước sốt của xã Tắc Mình thích nước sốt của à, sốt Thái hơn ngon những bạn nào thích ăn ngậm á thì ăn à, chân gà có xương sẽ thích hơn mình thì à, răng mình cũng yếu mình thích ăn à, không xương hơn mình lười gặm á <laughs> bitter nhỉ muốn cho bitter gặp trên gà sẽ tắt nhé muốn cho bitter gặp trên gà nhé ừ ừ, ừ. ừ. ơi cái nước sốt của um, xả tắc cuốn lắm mọi người ơi để mình ăn thêm một cây um... à nhầm mọi người cây nước chấm của sốt thái nhìn của ăn cuốn lắm mình sẽ ăn uh, thêm một cái uh, sốt thái chấm ôi ôi ngon lắm ngon quá luôn phê luôn mọi người cay phê mình thích ăn cay nữa Ừ. có cái đèn nó còn <laughs> ừ, ăn tinh gà cũng không có mặn mọi người nhưng gà sốt tải cũng không có mặn chấm vô nước chấm ngọt rồi cay cay mình ừ, thấy ở trong cái nước nước chấm sốt thải mọi người họ có xay cả lá chanh nữa thơm lắm thơm cực kỳ luôn mình rất là thích ăn chân gà luôn mọi người đi ngoài đường thấy người ta bán chân gà thèm coi video trên tiktok coi video ăn chân gà mà thèm chảy nước miếng thôi mình sẽ chấm một miếng nhá. chân gà xả tắc chấm sốt thái đi sốt thái ngon quá mình mời mọi người nha cả cá nó đã luôn mọi người không phải nhẹ xương mà chấm sốt thái nó cái cay phê phê thơm thơm của lá chanh cái này thì à, ngọt ngọt thôi không có thơm lá chanh Ừ, ừ. ăn một miếng xoài và chua quá ăn một miếng cóc ăn một miếng tắc mọi người mọi người một miếng chân gà núng nính nha bữa nay mình tớ nó khuyết tật ăn một miếng cóc mọi người ơi do là mình mở mấy quạt á mấy quạt nó cứ làm cái màn đung đưa bay bay đúng là tiền nào của nấy mọi người ơi 50 ngàn 50 ngàn ăn cuốn luôn bốn chục ngàn còn nguyên mâm <laughs> Ừ. Mình ăn chân gà đó Peter Ăn cả chân gà số 2 đó mọi người ơi giờ anh no bụng rồi cười <laughs> nãy chưa no thì la ối om sòm luôn Peter làm trò vậy Peter à Peter ừ. Ừ, <laughs> Peter đang ăn tỏi mọi người không? Ừ, gặp muốn tỏi trong họng ấy hả? tới giờ biểu tình của ảnh đó mọi người ơi Ừ. Ừ. À, ăn trứng đi trứng này mọi người ơi bitter thì cũng ăn xong ấy mình sẽ ăn ăn thêm một vài cái nữa mà video giờ cũng dài rồi thì mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người thấy thích video của mình hãy cho mình một đăng ký một like và một share nha để hộ hai mẹ con mình cảm ơn mọi người đã xem video bye bye mọi người chào cô chú đi Peter thì ta chào cô chú đi Con chào cô chú nha